Trời ơi là trời Thân thân phận của mình Là một con mèo Mà lại bị một con chuột chửi là ngu ngốc Mà nó còn chạy nhanh hơn mình nữa bạn ơi Tôi khổ quá bà Kiểu này thế nào tôi cũng bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà cho mà coi <laughs> Trời ơi tôi khổ quá mà Cái gì kia Oh my god Ở đâu xuất hiện một bạn mèo màu tím Nhìn đáng yêu quá vậy ta Trời trời trời Mọi người ơi Có khi nào bà chủ của mình mới vừa nhận nuôi một bạn mèo mới ông ta mà sao mà bạn mèo này nhìn dễ thương quá à chết rồi mình cảm giác tim của mình bây giờ nó đang đập hình thịt hình thịt hình thịt luôn bạn ơi kiểu này là chết tôi rồi ờ, trời tôi hồi hộp quá ừ, chắc là mình phải lại mình nói chuyện thôi tại nhà mình nay có bạn mới mà trời ơi nhưng mà bạn này nhìn xinh nhìn xinh xinh xinh quá bạn ơi ừ, ok ok để mình lại mình nói chuyện thử coi um, uh, uh, hello what your name my em y phong cận uh, cho your name Ờ, chào, chào bạn nha Ủa, <laughs> ủa, bạn biết nói tiếng Việt hả? Trời ơi, từ nãy giờ tôi nhìn bạn tôi tưởng là bạn là mèo nước ngoài không à Ủa, trời, trời. Ờ, ờ, ủa, mà tự nhiên ở đâu một cơn gió nào đã cuốn một bạn mèo xinh đẹp như bạn vào nhà của tôi vậy? Ủa, bạn là ai vậy? À, mình quên giới thiệu với cậu. À, chào cậu nha, tớ là mèo hàng xóm bên cạnh cậu á. Hôm nay là bà chủ gọi là bận á nên bà chủ gọi là của tôi gửi tôi qua đây để gọi là gì ta chăm chăm nhờ á. Nên có gì mong bạn giúp đỡ nha. À thì ra là vậy Bạn là mèo của nhà hàng xóm Và bà chủ của bạn đi vắng cho nên là gửi bạn qua bên đây á hả Ồ oh, ừ, Đúng thì rồi ra là vậy Trời ơi bạn bạn bạn bạn dễ thương quá <laughs> Ôi trời trời Nhưng mà nhưng mà bạn ơi cho mình hỏi cái Bạn bạn tên là gì vậy Xin lỗi tớ quên giới thiệu <clears throat> Tớ xin tự giới thiệu Tớ tên là mèo Sim Sim Hả mèo sim sim hả trời ơi nghe cái tên nó dễ thương gì đâu luôn các bạn ơi mèo sim sim à con xin tự giới thiệu với bạn mình tên là mèo phong cận mình là con mèo đẹp trai nhất ở trong nhà này và là con cưng ở trong nhà này bà chủ trong nhà này cưng mình lắm <laughs> Ồ, vậy là chắc chắn bạn là phải người bắt chuột giỏi nhất nên bà chủ mới thương cậu đúng không? À, à, ờ, ờ, đúng rồi đúng rồi tôi ở trong nhà tôi bắt chuột giỏi lắm á mấy con chuột ở trong nhà này ha mà nhìn thấy tôi nó sợ nó chạy cong đuôi luôn á tôi nói thiệt tôi nói thiệt ừ, Mè này sao dễ sợ luôn á rõ ràng nãy giờ đuổi mình còn chưa được Còn bị đặt là bắt mèo À lộn bắt chuột giỏi chứ ủa, ủa tôi mới vừa nghe cái tiếng cái con chuột của anh đâu đây vậy ta Ai cái con chuột kia Đừng có mách lẻo nghe chưa Quýt ta chuột khác cho ta Trời à, ừ, à, Thôi bạn ơi bạn đừng có để ý nha à, Lâu lâu ở trong nhà này nó xuất hiện một hai con chuột thôi Một tí nữa mình mình bắt được nó liền gì Bạn yên tâm đi Ồ, Nhưng nhưng mà à. nhưng mà bạn bạn ở nhà này lâu không Bạn ở bạn ở đây lâu không Chứ mình nghĩ mình sẽ ở khoảng cỡ hai ba ngày á Hai ba ngày luôn hả Trời ơi, ừ. vậy là sắp tới tôi sẽ được được ở chung nhà với một thiên thần trong vòng hai ba ngày luôn trời mình cảm thấy hồi hộp quá bạn ơi à, à, à, thôi thôi được rồi bây giờ bây giờ bạn bạn ngồi ở đây đi bạn đợi mình xíu nha để mình lấy nước với lại ba tê cho cho cho bạn nha mình có hai hũ ba tê lấy từ nước ngoài về á ngon lắm ngon lắm mình sẽ lấy cho bạn ăn nha Wow, trời ơi, bạn đẹp trai còn tốt bụng nữa, cảm ơn bạn nhiều nha ừ. Cái gì? Bạn mới vừa, bạn mới vừa khen mình đẹp trai á hả? Hả? Ừ, đúng rồi ừ, Không, không Xỉu. được hả? ơ ơ nè bà có sao không sao có sao có sao xin lỗi trời nha. à, không sao không sao trời tại lần đầu tiên được người ta khen đẹp trai cho nên là tôi hơi rung xíu ờ, thôi được rồi bạn bạn ngồi đó nha để mình ra mình mình lấy ba tê với nước cho bạn nha ờ, <laughs> ok ok à, bạn bạn bạn ngồi đó đợi mình tí nha ừ. trời ơi bạn ơi hồi hộp quá hồi hộp quá tự nhiên hôm nay ở trong nhà xuất hiện một thiên thần xinh đẹp gì đâu luôn trời Ôi, nhưng mà nhưng mà chết rồi từ nãy đến giờ á mình có làm cái gì mà cho người ta buồn mình không ta ôi ừ, mình mình mình mình phải thể hiện mình là một bạn mèo thật là giỏi giang thật là đẹp trai mới được ừ, tại vì mình lỡ thích cái bạn mèo này mất tiêu rồi bây giờ sao ta giờ sao ta làm cách nào để có thể cho bạn mèo đó thích mình ta trời ơi làm cách nào để làm cách này đây suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ chà mèo nhà ta hôm nay biết thích đồ ha biết cà rốt đồ ha ủa, ủa cái gì vậy à cái con chuột kia từ nãy đến giờ ngươi dám nghe lén chuyện của ta hả hả ta ta làm gì có thích ai đâu trời ta ta không thích ai á, không thích ai á. ừ, ngươi nói gì vậy trời ơi nói chuyện với cái bạn mèo kia mắt thì mở to má thì ẩn hồng không thích thì chứ chứ chứ là cái gì nữa hả um, <laughs> trời ơi ngại quá ngại quá ừ ừ thì ờ, thật ra thì ta cũng thích cái bạn mèo ở trong kia tại vì bạn mèo nhìn dễ thương quá à, cho nên ta cũng cũng hơi thích thích nhưng mà nhưng mà ta chỉ là một con mèo xấu trí một con mèo chậm chạp bắt chuột còn không được thì làm sao có thể có thể được bạn ấy thích lại đây tất nghe ta hiểu mà ta nhìn ta còn thấy ra đấy huống gì cần gì người nói đúng không ừ. nhưng mà không sao không sao ta sẽ có cách giúp người để bạn mèo kia thích người lại à, cái gì ngươi có cách giúp ta hả nè nha ta nói ngươi nghe nè ở trong nhà này á ngươi lúc nào cũng quậy phá hết trơn à mà ngươi bây giờ ngươi lại nói rằng là ngươi có cách giúp ta có phải ngươi đang lừa tao à, lừa làm gì hôm nay tự nhiên ta tốt đột xuất vậy đó bây giờ ngươi có tin hay không ta chắc chắn sẽ giúp ngươi để cho bạn mèo kia si mê ngươi luôn chứ không nhận là ngươi thích lại nha sao mà thấy nghi ngờ quá ta thôi mà thôi kệ ra thì ta vẫn có một đồng minh là ngươi giúp đỡ cho ta thì cũng được nhưng à. điều kiện nha có gì? một điều kiện nho nhỏ điều thôi. kiện gì nữa sau khi thành công ngươi phải cho ta 10 miếng format và không được bắt ta nữa thôi gì 10 miếng format <laughs> và không được bắt ngươi nữa hả trời ơi ngươi nghĩ sao vậy

trước nha rồi ok nhưng mà nhưng mà phải làm cách nào đâu ngươi ngươi ngươi ngươi thử nói thử nói cho ta biết đi đâu cách nào cách nào cách là như thế này nha ờ, chuột ơi ngươi ngươi có chắc là cái cách mà ngươi vừa mới chỉ ta là thành công không vậy chứ ta thấy là ta hơi run run rồi nha ta ta ta, ta, ta, ta sợ quá à. tất nhiên là một trăm phần trăm rồi cái cách này là ta đã gọi là khảo sát 100 con mèo 101 con mèo đều thành công một nàng mèo yêu dễ thương như thế này chắc chắn thích một chàng trai biết hát hay đó vì cũng tại vì ta là con gái mà ta cũng thích được một chàng trai hát mà đúng không ủa tên leo, tên leo sao ủa vậy vậy vậy là con gái là thích thích con trai hát hay lắm hả Đúng rồi, vừa hát hay vừa lãng tử Trời ơi, những bé mèo sẽ si mê chàng trai đó <laughs> Trời ơi Ta ờ, biết mà Thôi, thôi được rồi Vậy vậy thì để để ta thử một một một, một lần xem sao à, Ok à, uh, à, bạn ơi Bạn gì đó ơi Ờ, Minh Minh nè, Minh nè Ủa sao vậy Phong Cận à, ừ, ừ, Hôm hôm nay Mình có một bài Hả? hát Muốn dành tặng cho bạn à, ừ, Cái cái bài hát này là cái bài hát mà tôi mới vừa học được ở trên TikTok á Cho nên là tôi muốn hát dành dành tặng cho bạn ờ, Bạn có muốn nghe không? Ừ. à. <laughs> Ừ Vậy vậy thì bạn hát cho mình nghe đi. À, wow. Ờ. ok. À, <clears throat> à, bình tĩnh bình tĩnh Phong ơi bình tĩnh. À, à, à, vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao. Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao phải làm ờ. sao. Hay không bạn? Ơ, ờ, bạn mà hát vậy tặng mình hả? Đúng rồi, mình hát tặng bạn á, bạn thấy hay không? Ờ, cũng cũng hay cảm cảm ơn bạn nha hay hả hay hả trời ơi hay hả thôi được nếu mà hay thì mình xin hát lại một lần nữa thì mình quá thích cậu rồi phải làm sao phải làm sao cậu hay vậy có được không phải làm sao phải làm sao <laughs> hay hay hay đúng không à ha à mình mình mình phải đi ra ngoài à, à, uống miếng nước nha thôi bạn đây mình mình xíu nha ừ, à, à ok <laughs> ok à, à, à. ủa ủa mà sao nghe mình hát cái tự nhiên là chạy luôn rồi ta ê chuột chuột chuột người người người người thấy ta hát hay không <laughs> trời ơi nghe hát cái gì mà sao nghe nhất ta lỗ tai vậy ta nghe ủa sao mà bạn đó khen ta hát hay mà trời ơi người ta khen ngươi tại vì người ta lịch sự thôi chứ nghĩ sao vậy người ta còn chạy đi người ta khóc kìa tao đứng ở đây tao nghe người ta khóc luôn kìa trời ơi ủa, con mèo này khổ ghê luôn à vậy hả vậy thì thôi chắc là ta hát không được rồi ngươi ngươi có cách nào khác chỉ tao trời ơi hát còn không xong thật lại để ta xem coi thôi bây giờ đi theo ta theo ta có cách này hay nè mệt coi Ủa? con mèo này á à, ok ok à. cách gì cách gì ơi chuột ơi bây giờ là bạn ấy đang ở trong nhà bếp nè bây giờ bây giờ ta phải làm gì đây chuột hả, trời ơi chuẩn cứ hạch luôn chuẩn hạch luôn biết sao không sao Một bạn mèo chắc chắn sẽ cực kỳ thích ăn ba tê đúng không yeah. đó con gái cực kỳ thích ăn uống luôn giống như ta này uống trà sữa này ăn pizza này ăn cáp xe này đúng không đó nếu ngươi thể hiện ngươi là một con mèo biết nấu ăn thì chắc chắn bạn nữ đó sẽ mệt gọi là chích mê chích mệt vì ngươi luôn đó à, thì ra là như vậy vậy là con gái rất là thích ăn uống đúng không ok được được được hay hay nấu một món ăn cực kỳ ngon cho cô nàng ấy đi đi đi ok thôi được đi. từ từ từ từ đợi ta xíu bây giờ bây giờ nấu ăn đúng không trời cái gì chứ đơn giản nấu ăn ta làm được ta làm được <laughs> thôi được rồi mấy bạn hãy xem mình đây cái bàn trống không không có gì đúng không chỉ với một cái búng tay của mình bà là bà là chắp bum bum chiêu ten ten ten ten đó mấy bạn ơi bạn nhìn nè <laughs> chỉ với một cái búng tay của phong cận đã chuẩn bị được nguyên một bàn đồ ăn to đùng luôn <laughs> mình quá là giỏi quá là giỏi đây xin giới thiệu với bạn ở đây nè mình có chuẩn bị nguyên một con heo quay nè bánh pizza nè bánh kem à bánh kem này có hình cô dâu chú rể nè bạn <laughs> đó ở đây có thêm cả gọi là mấy cái bánh trái cây đồ kiểu nước ngọt rất là nhiều đồ ăn luôn đó bạn thấy đặc biệt chưa đặc sắc chưa ok ấy chuột người thấy đồ ăn ta chuẩn bị như thế nào ấy Trời ơi, Quay chuột Tôi đứt nè, ta nói ngươi nghe nha Cái này là đồ ăn ta chuẩn bị cho bạn mèo kia Chứ không phải là cho ngươi nha, ngươi nhìn gì vậy Ờ, cái gì đâu, ờ, đồ ăn ngon ngon ngon Nhìn nhìn ngon ngon ngon rất là Ngon đúng không? Ừ, à, thôi được Trời đất luôn Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ dùng hết tất sử dụng cảm của ta để ta vô ta mời bạn mèo ra ngoài đây ăn chung với ta ok vậy nè chắc chắn thành công rồi chứ gọi là mèo ơi kiểu này là thành công chắc rồi ok rồi ngươi đợi ta tí nha ờ, <coughs> ok mặc đồ thật là đẹp nè ok đi vô thôi hey. mùi đồ ăn tôm dữ người ta nhưng mà không được cái này đồ ăn của con mèo chuẩn bị cho bạn kia mà nhưng mà nếu ăn một xíu thì cách không sao đâu nhỉ ừ đúng rồi ăn một xíu cho mấy thì ăn tới à ăn một miếng heo quay nè à, bạn bạn mèo mèo sim sim ơi bạn mèo sim sim bạn ơi à, à, nè phong cần À, à bạn ơi, bạn đói bụng rồi hay sao mà tự nhiên vô nhà bếp ngồi làm gì ạ? À? à, à mình mình mình chỉ ngồi đây đợi bà chủ mình thôi. Ủa sao vậy bạn? À, à, mình biết là từ sáng đến giờ bạn chắc cũng đói bụng rồi ha. Mình mình có chuẩn bị à. một cái ờ. bàn đồ ăn ngon lắm á. Mình muốn mời bạn ra ngoài đó ăn chung với mình được không? Hả? bạn, à, bạn mời mình ăn sao? À, đúng rồi đúng rồi à, nếu như bạn không không thích cũng không sao đâu à, mình ăn mình cũng được à, à, mình mình thích chứ bây giờ bạn mời mình chặn lại mình không ra ăn thì cũng hơi mất lịch sự nên ờ, nếu bạn mời thì dạ, mình, mình dạ. xin ăn <laughs> Ê, trời ơi trời vui quá vui quá à, ok ok được được vậy bây giờ bạn ra ngoài kia ăn ăn chúng mình nha mình chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đây đây đây đây đây à, thế vui quá vui quá nè nè ra đây đây đây đây đây xin giới thiệu bạn nguyên một bàn đồ ăn luôn Ủa, Ủa? Mèo phong cận Chẳng lẽ bạn nói dối mình hả à, à, Không Gì không à, không phải đâu hồi à. nãy mình chuẩn bị một bàn đồ ăn nhiều đồ ăn lắm bạn ơi nhiều nhiều lắm mình nói thiệt trời đất ơi cái gì đây có một con chuột chẳng lẽ bạn định cho mình ăn con chuột này thôi hả không à, không à, à. không phải đâu không phải đâu bạn không mình phải đâu mình mặt lịch sự lắm ai ngờ bạn chỉ là một con mèo lừa dối à. à, bạn ơi bạn ơi mình mình đâu có làm gì đâu bạn ơi trời ơi cái bàn đồ ăn của tôi đâu rồi con chuột kia à, con chuột à, làm gì vậy Trời ơi Có phải dạ, Có phải ngươi Có phải ngươi Ngươi chính là là kẻ đã ăn hết cái bàn đồ ăn này của ta không hả Ủa Ăn gì đâu ta Ta chỉ ăn một con heo tôi mà ấp ờ. Ngươi ăn một con heo cái gì đâu mà ngươi ăn hết nguyên cái bàn đồ ăn ta chuẩn bị giờ còn còn dĩa không nè không còn gì hết trơn nè Ủa, Trời ơi con chuột Làm à, Trời ơi, vì ngươi mà bây giờ bạn mèo kia đã giận ta rồi Từ nay ta sẽ trở thành con mèo cô đơn nhất trên trái đất này á à. Không sao, không sao, không sao Thua cách này ta bày cách khác, đúng không? Không một cách và ta chắc chắn cô ấy sẽ thích ngươi Thiệt không, thiệt không à, à, à, Thiệt là do gọi là sơ xuất kỹ thuật thôi sơ xuất kỹ thuật thôi <laughs> nha ok ok ờ, ờ, đâu cách gì ngươi nói cho tai nghe coi nhanh lên này cách là như thế này nè ngươi có biết rằng để được một bé mèo chú ý chắn điều đầu tiên phải có được là gì đẹp trai thanh lịch nhất vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft đó à, thì ta là ta đẹp trai nhất ở trong minecraft thì đó là điều đương nhiên à, rồi rồi soi cái gương rồi đi mặt người xấu thấy mồ à nghĩ sao đẹp trai nhìn nè bộ đồ rất là xấu nha không có đẹp dép trơn bộ đồ rất cũ nên chắc chắn người ta sẽ không Vậy, đâu cái bộ đồ này là cái bộ đồ bà chủ mua cho ta từ lúc ở bên mỹ á ngươi có biết không ta là mèo mỹ từ bên mỹ đem qua đây á nha không phải là mèo bình thường đâu mà ngươi nói bộ đồ ta xấu hả Ừ, Mỹ gì nhìn phèn gần chết à Không được thôi là bây giờ chúng ta phải thay đổi hiểu không Bây giờ chúng ta phải thay đổi từ đầu đến đuôi Từ đuôi lên đầu cho mới đẹp hiểu không Ủa thay đổi là thay đổi là sao Ta có một bộ đồ Bộ đồ này cực kỳ đặc biệt Người mặc vào nha mấy bé mèo đổ như chơi à. Thiệt hả thiệt hả Đâu đâu ngươi cho ta xem cái bộ đồ đi Nhanh lên nhanh lên Trời ơi đây chờ ta xíu nha ta vô ta lấy đồ cho Một bộ đồ mặc vô là sẽ đẹp trai hả Trời nghe thôi là thấy thú vị rồi đó Trời ơi xịn xịn xịn xịn và à, quần nè áo nè giày nè giày tây nè đó quá trời đất luôn nhanh lên nhanh lên mèo ở ờ, nhầm nhanh lên chuột đây à, đâu đâu đồ đâu đồ đâu đây đây đây mặt lẹ vô mặt lẹ vô mặt lẹ vô mà mà mà, mà vô tỏ tình đi nhìn có vẻ đẹp quá vậy đâu nha. Để, để ừ. để, để ta ta mặc vô coi trời ơi cái đôi giày gì đâu mà đẹp quá vậy wow không không không đó giày siêu nhân ui à, đẹp chưa ê sao ta thấy cái áo nó hơi sai sai sao chuột ơi đâu ra áo trái tim thì hiền tình yêu thương một ngàn trái tim Ôi. cái mũ ra Ủa? cái Ê. hoa thể hiện cho gọi là về tình yêu Bruh. còn cái, cái còn cái cái quần này là nó nó về bông hoa là về tình yêu đó tình yêu hết á tình yêu từ đầu cuối á ôi nè nè nè chuột ta nói ngươi nghe nè ừ? sao ta thấy cái bộ đồ này giống bộ đồ của của của con gái hơn á chuột ơi Hả? đâu ra bộ này của con trai cái này là ta lấy được ở nhà hàng xóm á thôi à, đẹp lắm ok ok được Thôi, bây giờ vô tỏ tình nha vô tỏ tình luôn chứ để ta à. Ê, từ từ từ từ từ từ từ từ từ Trời ơi, Hả? tỏ Gì? tình phải có một cành bông Cành bông tặng cho nàng đây Đâu đâu Tới tỏ tình nha Tỏ tình thành công da mèo Chắc chắn okay, là thành công các Để ta, để ta Thôi, đi vô tỏ tình, vô tỏ tình um, Bạn mèo, bạn mèo xịp xịp ơi Hả? Ủa? Ờ... À, à, bạn nói đi bạn ơi mình không cự mình rất là thích bạn hôm nay à. mình đã chuẩn bị một bộ đồ thật là đẹp để mình đến đây để mình mình mình mình nói chuyện với bạn bạn thấy mình có đẹp không bạn nhìn như đồ bị khẩu quá ây à, à. ủa cái gì trời đất ơi nghĩ đi nghĩ sao người gì đâu mặc bông hoa màu vàng mặc áo trái tim rồi còn mặc váy này đẹp mà đẹp cái gì là đẹp nhìn bạn như bị khùng vậy thôi mình tưởng bạn đẹp trai phong độ lắm ai ngờ cũng chỉ là con mèo bị khùng thôi bạn tránh ra mà đi về Ôi, đây gì mà con mèo bị khùng bạn à, ơi bạn ơi để mình với con với bạn gì ơi bạn gì ơi bạn gì ơi à, trời, trời ơi rồi xong luôn bạn ấy đi mất tiêu rồi ủa sao tự nhiên ai à, con chuột sao ngươi chỉ ta mặc đồ này mà tự nhiên bây giờ bạn ấy kêu ta là con mèo bị khùng là sao vậy hả ngươi đứng lại cho ta ta không tin ngươi nữa con mèo bị lừa đứng lại con chuột kia trời ơi leo leo leo leo đừng ngu đừng ngu đứng lại cho ta trời ơi con chuột đáng ghét à. mặt gì mà cũng đòi đi tỏ tình người ta trời ơi đừng à, à, à, trời ơi bạn ơi không ngờ một con mèo như mình lại bị một con chuột lừa bạn ơi ờ. con chuột đáng ghét này một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi và ta sẽ nấu cà ri đồ con chuột đáng ghét à, à, à, à trời ơi tức quá thôi kết thúc video tại đây luôn tôi à, từ nay tôi trở thành con mèo cô đơn rồi bạn ơi Hello team, hello team